Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi thứ năm từ à, một bạn này, bạn này không nêu tên. Kính thưa Thầy, hôm trước con có được nghe một người nói rằng trên ban thờ không được cắm hoa giả, không được thờ hoa quả giả, mà tất cả đều phải là đồ thờ thật. Có như thế mới thể hiện sự thành tâm. Còn nếu thờ đồ giả thì không thành tâm, sẽ bị ông bà tổ tiên trách phạt con nghe như vậy thì thấy rất no lắng vì nhà con cũng có cắm hoa giả trên ban thờ. Con rất mong nhận được sự giải đáp từ Thầy về vấn đề này để việc thờ cúng được đúng ạ. À. Con xin cảm tạ ơn Thầy. Đấy, bạn này bạn hỏi về cái việc trên ban thờ nhà bạn ấy có cắm hoa giả, phải không? Như bây giờ bạn hỏi là đồ thờ, đồ lễ là phải đồ thật hay đồ giả? Nếu mà để đồ giả có làm sao không? Thầy xin chia sẻ với bạn này và đại chúng thế này chúng ta hiểu về cách thờ cúng. Gọi là thờ cúng nghĩa là để bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân đối với cái đối tượng mà mình tôn kính, tôn thờ. Đại chúng thấy đúng không? Bây giờ mình thờ Phật, ờ, thờ thần, thờ trời, thờ tiên, thờ ông bà tổ tiên, thờ anh hùng liệt sĩ, thờ các vị có công với đất nước. Mình thờ những cái người đấy. Hoặc những người có ân nghĩa với mình, mình cũng thờ được hết đấy tức là những cái chỗ mình kính trọng mình tôn thờ thì mình thờ Đúng không? Thế thì cái việc thờ này người ta có thể là lập đền thờ, làm nhà thờ. Chùa là cái nhà để thờ Phật, ừ, thờ các vị thánh tăng, à, các vị hộ pháp thiện thần, hay là miếu thờ, điện thờ và cụ thể nhất là cái bàn thờ trong nhà chúng ta. Đấy, để dùng để thờ. Nghe không? Thế thì khi thờ như vậy chúng ta có cái đối tượng ờ, thờ chúng ta có thể là tạc tượng, ví dụ như tượng Phật để chúng ta thờ hình tượng của Ngài hoặc tranh ảnh Phật chúng ta thờ hoặc là chúng ta không có thờ tượng thì chúng ta thờ cái linh vị, cái bài vị của các Ngài. Đúng không? Hoặc không có cả những cái đấy thì ta thờ vọng thôi, có một bát hương thôi, ta thờ vọng gọi thờ, thờ không có hình ảnh gì cả, gọi là thờ vọng. À, có những cái tháp thờ vọng nghĩa là tháp ấy trong bát, tháp ấy chỉ có bát hương thôi, không có tượng, không có linh vị, mà không có. Ờ, chỉ là cái tháp ờ, ghi tên là thờ cụ nào thiền sư nào tổ sư nào đấy gọi là thờ vọng nhé ví dụ như là ở chùa lân yên tử có tháp của cụ tổ sư chân nguyên thì tháp ở chùa lân đấy là tháp tháp thật tháp chân thờ đúng xá lợi của ngài đấy còn ở chùa quỳnh lâm là có một cái tháp thờ tổ chân nguyên là tháp thờ vọng không có xá lợi ở đấy đấy gọi là thờ vọng nhé thì trên cái bàn thờ thưa đại chúng chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta trang trí trên cái bàn thờ để bày tỏ sự cung kính nghe không? chúng ta nào là à, chân đèn này cây nến này đỉnh đồng này rồi là các thứ khác à, để trang trí cái bàn thờ cho nó đẹp nghe không? gọi là trang trí bàn thờ thì tất cả những cái đồ trang gọi là trang trí đấy thì chúng ta có thể dùng tất cả những cái gì mang tính chất là cung kính trang nghiêm ta đều có thể đem đến trang trí được mà nó phù hợp nó thể hiện cái sự tôn nghiêm sự tôn kính của mình đối với đối tượng mình mình thờ cúng nhé thì được đó thế còn những cái vật phẩm để cúng giàng để cúng gọi là dâng cúng vật thực thì bắt buộc cái đấy phải là đồ thật chứ không ai đi dâng cúng lại con cúng một nải chuối bằng nải chuối bằng nhựa À, sao các ngài ăn được các ngài trứng được vong linh về cũng không thể thụ hưởng cái, cái quả chuối bằng nhựa ấy được nó chả bốc ra mùi hương gì đúng không cái hương của nhựa không thể ăn được đó. ai cúng mấy cái hoa quả cũng bằng nhựa bằng xốp sao ăn được cúng vật thực thì phải là thật thế còn những đồ trang trí thì có thể là đồ đồ giả ví dụ như hoa nhựa mình trang trí không sao cành vàng lá ngọc thầy thấy nhiều gia đình đi mua cành vàng lá ngọc nó cũng đẹp vậy đặt lên ban thờ để trang trí thôi vì cái này là trang trí không phải là vật để cúng dường nó khác nhé trên ban thờ chúng ta có những cái vật là trang trí ví dụ trên ban thờ chùa mình đây có những bình lọ để trang trí ha đấy những cái hoa kia là hoa trang trí chứ không phải hoa cúng dường còn đồ cúng dường phải là đồ thật phải hoa quả thật và nó có hương có vị thì đấy là cúng dường đại chúng hiểu không nào vật thực cúng thì là phải là thật còn vật trang trí thì không cần phải là thật đúng không Đấy, nó vật trang trí thế cái, cái, cái lọ này nó bằng đồng nên làm sao các ngài ăn được nhưng nó là đồ trang trí vẫn để lên được cái lư hương cái đỉnh đồng bằng đồng ai ăn cái đấy đâu cái đấy là vật đồ trang trí chúng ta phân rõ đồ trang trí khác còn vật cúng phẩm vật cúng nó phải là đồ thật cúng để các ngài thụ hưởng mình mong các ngài thụ hưởng gia tiên thụ hưởng phải là đồ thật không được cúng bằng đồ giả nhé <laughs> cúng lên một mâm, mâm cơm gạo bằng nhựa phải không chuối bằng nhựa thì các cụ thu làm sao được thế đúng là các cụ về thế là các cụ quả trách cho là phải đấy à, mà mình còn mắc cái tội dối trá giống như thầy vẫn nói đây nè, phật tử mình đến chùa mang nải chuối đến cúng phật là chuối thật đi chăng nữa mà cúng xong rồi cúng phật con bạch phật hôm nay con cúng phật nải chuối xong lại bê về đấy vẫn là cái tội ăn trộm của phật đấy đúng không con cúng cho phật nải chuối thì phải để đấy cho phật chứ à, mà Phật không dùng thì chúng tăng là người thừa kế của Phật phải được dùng chứ cúng xong cho Phật lại vác chuối về thì không được khấn là con cúng Phật mà con mang nải chuối thì con mời Phật ngắm giúp con thôi đúng không ngắm xong con lại mang về thế thì không sao chứ còn đã gọi là cúng Phật tức là biếu cho Phật rồi là phải của Phật rồi không được mang về nữa đấy là đồ thật còn như vậy thế huống hồ chúng ta lại cúng đồ giả thì không được nhé cái đồ vật phẩm cúng dường phải là đồ thật và thật cái vật ấy có thể thọ hưởng được thì vong linh mới có thể thọ hưởng được và đức phật thì đương nhiên các ngài không thọ hưởng nhưng mà các ngài mới chứng minh cho mình được chứ mình cúng đồ giả này cúng tiền các ngài cúng tiền âm phủ các ngài cũng không chứng được và vong linh cũng không dùng được cái đấy cũng là là đồ giả đấy nó không nên cúng cái thứ đấy nhé cái gì sinh ra được phước báu thật sự thì mới được còn cái nào là vật trang trí ở đây chúng ta phân biệt rõ vật trang trí bàn thờ nó khác vật trang trí đương nhiên nó không thể không nhất thiết phải là thật bằng nhựa bằng đồng bằng gỗ bằng gì cũng bằng đá đều được hết đấy nhé cái đó không phải là vật cúng dường đó thế thì ở đây thầy xin chia sẻ với bạn này để bạn hiểu rất là rõ phân định rõ đấy, cho nên trên ban thờ nhà bạn nếu mà có bày hoa giả để trang trí cái đó không có lỗi gì cả còn khi mà cúng dường thì phải là hoa thật và nếu không có những thứ đấy thì chỉ cần một chén nước trắng thôi cũng được là nước thật chứ không phải là nước giả nghe không? có một số cái chỗ họ làm cả những cái cái cái cốc thủy tinh trong bên trong họ đổ thủy tinh vào trông nóng lánh như nước thật ấy à, nếu cúng cái đấy thì các ngài không chứng nhau đâu ngài đâu có dùng cái nước nước thủy tinh đâu nha đó đấy thì thầy xin chia sẻ như vậy để cho bạn à, hiểu rõ nha đại chúng cũng à, nắm được rồi hôm nay thì bài à, trả lời câu hỏi chúng ta dừng ở đây đại chúng chúng ta nghỉ ở đây nhé